Kinh Địa Tạng Bồ Tát Hữu Nguyện Xưng danh hiệu chư Phật Phẩm thứ 9 Lúc bấy giờ, Ngài Địa Tạng Bồ Tát tất bạch cùng Đức Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn, nay con quỷ tất cả những chúng sanh ở đời sau mà phô bày làm cho trong vòng sanh tử được sự lợi lớn Cuối mong đức như lai cho phép con nói đó đức phật bảo ngài vị lành bồ tát rằng nay ông muốn khởi lòng từ bi về hấp thảy những chúng sanh mắc phải tội khổ trong vòng sanh tử khắp lục đạo mà diện nói sự không thể nguyện bày nay chính đã phải lúc ông nên nói ngay đi Giả sử ông có thể sớm hoàn thành được nguyện đó, dầu ta có nhập niết bàn cũng chẳng còn lo ngại vì về chúng sanh ở hiện tại và ở vị lai nữa. Ngài Địa tại Bồ Tát Tách Phật cùng Đức Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng, vô số kiếp về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiện là vô biên thân như lai. Như có người nam, người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật đây tạm thời sanh lòng cung kính người ấy liền siêu việt tội nặng sanh tử trong vòng 40 kiếp huống nữa là tô vẽ hình tượng cúng dường tay thán người ấy được vô lượng vô biên phước lợi lại về hằng hà sa biết thọ quá khứ có đức phật ra đời hiệu là bửu thánh như lai như có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật đây sanh lòng quy y với Phật trong trường khoảnh khải móng tay người ấy liền trọn hẳn không còn hối thất tâm đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác lại về thời quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là ba đầu ma thẳng như lai như có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật đây uhm, trong trường nay người ấy liền được một nghìn lần sanh lên sáu tầng trời tỏ dục huống nữa là chỉ tâm xưng niệm lại vô lượng vô số bất khả thiết bất khả thuyết kiếp về thọ quá khứ có đức phật ra đời hiệu là sư tự hồng như lai như có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của đức phật đây sanh lòng quy y với Phật trong chừng khoảng một niệm người ấy liền đạt hàng hạt xa chư Phật khen ngợi so đảnh phật ký cho lại về thọ quá khứ có đức Phật ra đời hiệu là câu đu tôn như lai như có người đem hay người nữ nào biết được danh hiệu của đức Phật đây trí tâm tịnh lệ chim ngưỡng cúng dường tán thán người ấy liền ở nơi pháp hội của một nghìn vị Phật ở hiền kiếp đây thường làm vị phạm vương đặng phật thọ ký đạo vô thượng cho lại về thời quá khứ có đức phật ra đời hiệu là tỳ và ti như lai như có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của đức phật đây liền trọn hẳn không còn xa đọa vào chốn ác đạo thường ở cõi trời người hưởng quả vui thụ thản vi diệu vô số kiếp về thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đa vượng Như Lai như có người nam, người nữ nào nghe được cái hiệu của Đức Phật đây liền trọn hẳn không còn so đợi vào chương mạc đạo thường ở tại nơi cung trời hưởng quả vui thụ thắng lý diệu lại về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Bửu tướng Như Lai như có người nam, người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật đây, sanh lòng, cung kính, không bao lâu người ấy liền đạt quả A-la-hán. Lại bất khả thuyết kiếp về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là ca sa đàn Như Lai, như có người nam, người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật đây, liền được siêu việt tội nặng tội sanh tử trong vòng 100 đại kiếp lại về thọ quá khứ có đức phật ra đời hiệu là đại thông sơn vương như lai như có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của đức phật đây liền được hàng hạ sa chư phật nói nhiều pháp màu cho trọn đều thành vô thượng chánh đẳng chánh giác lại về tội quá khứ có đức tình nguyện phật đức nguyện diện phật đức mãn nguyện phật đức sơn vương phật đức tịnh danh vương phật đức trí thánh phật đức trí thành thượng phật đức vô thượng phật đức diệu thanh phật có vô lượng vô biên đức phật thế tôn như thế hết thảy chúng sanh ở hiện tại và ở vị lai sau hoặc trời hoặc người hoặc nam hoặc nữ chỉ cần xưng được danh hiệu của một đức phật thôi cũng được vô lượng vô biên phước lợi vốn nữa là nhận được nhiều danh hiệu người ấy lúc sinh cùng lúc tử được vô lượng vô biên phước lợi trọn hẳn không còn sao đạo vào chướng ác đạo nếu có người bệnh sắp lâm chung hàng thân quyến của người ấy nhận cho đến một người vì người bệnh sắp chết đó mà lớn tiếng xưng niệm danh hiệu của một đức phật người chết đó trừ năm tội nặng vô gián hết thảy những nghiệp tội khác đều được tiêu sạch cả năm tội lớn vô giấy kia dù to lớn nặng nề phải ác hẳn trải qua bao bất kiếp chẳng thoát khỏi được quả khổ nhưng bởi lúc lâm chung nhờ người kia vì đó mà sinh niệm danh hiệu chư Phật những nghiệp ác ấy cũng lần lần được tiêu sanh cả muốn nữa là chúng sanh tự mình sinh niệm người ấy được vô lượng vô biên phước lợi trường diệt vô lượng khổ kinh địa tài bồ tát bổ nguyện quyển trung hết bổ nguyện địa tài thề nguyện rộng sâu gậy sành gậy vàng trong sáng độ chúng sanh địa ngục khổ không ngàn tinh tấn kiện thành khỏi thoát khổ trầm luân nam mô thập phương thường trụ tam bảo nam mô thượng thập phương thường trụ tam bảo nam mô thập phương thường trụ tam bảo nam mô địa tạng bồ tát nam mô địa tạng bồ tát nam mô địa tạng bồ tát ha ha ha